đêm lòng thành kính gửi theo đám mây hương phường phật khắp mười phương ờ, cúng dường ngôi tam bào thề trọn đời dư đạo theo tự tánh làm lành cùng phạm giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền xá bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác để từ chúng con ở tiền Đại vị trụ trì ở chùa Tam Bửu nguyện thừa Phật lực truyền trao tam quy ngũ giới. Chư thiện nam tín nữ Phật tử ngưỡng nguyện. Chư Phật chư Đại Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Hộ Giới Và Lam Thánh Chúng Từ Bi quan Giáng Đạo Tràng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 phẩm vương à, vô thường à, tôn à, tam giới vô nhất ờ, niệm ờ, quỷ ấy ờ, năng diệt tam kỳ nghiệp dương nhược tăng tăng ứng kim mạc năng tầng năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ơn đạo giao năng tư nghị ngã thừa đạo tràng phần à, ảnh à, hiện à, trung ngã tấn ảnh hiện chữ phận tiền đầu diện tim tục quỷ mạng liềm chi tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tổ khứ không khắp phạm giới Chi tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời tổ ngữ không khắp phạm giới Chí tâm đảnh lễ à, tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tô cử không khập phạm giới. Nam mô Bổn à, Sư à, Thích Ca Mâu thầm vị ni pháp bà thiên vàng kiệm năng tao ngộ ngà kim kiệm văn vâng đấng thọ tri nguyện giải như khai à, luật à, tạng à, bồ tát nam mô khai luật tạng thầy nói à, này các thiện nam thiện nữ thì quý vị nói là mô phật nhớ ha các thiện nam thiện nữ lắng nghe phật dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi tam bảo muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được Giới như chiếc bè báo đưa người qua bể khổ Giới như đất bằng phẳng muôn vật từ đấy mà phát sinh Giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tâm, Giới như con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên Là cửa ngõ vào cảnh giới Niết Bàn Cho nên trong kinh nói rằng Nếu có chúng sanh nào muốn dứt trừ các khổ Hưởng sự vui vô thượng Niết Bàn thì phải thọ trì tám quy trì ngũ giới nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây phút quy y tam bảo ở đời vị lai cũng được chứng quả niết bàn trong luật Phật dạy người quy y tam bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh cũng như muốn chứa đựng được vị cam lồ vị nước cam lồ thì điều trước tiên là phải xúc bình cho sạch. Còn người khi thọ quy giới trước cần phải sám hối, tất cả ngồi xuống cho nó. <clears throat> cho thân tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì sám nghĩa là ăn năn sám có nghĩa là ăn năn tự thú tội ra chừa bỏ các lỗi lầm đã làm chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng cần phải sám hối hối nghĩa là hối hận biết lỗi mà chừa bỏ đổi lại cho trở nên tốt hơn không cho tội lỗi phát sanh nữa ví như cá áo đã dơ bẩn à, khi đã giặt thì sạch à, phải giữ gìn không cho dính dơ nữa quý thiện nam thiện nữ đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi vậy quý vị đứng dậy chắp tay ngay thẳng nghe tôi nói như thế nào thì nói theo thế ấy để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh Đệ tử chúng con tên là Làm lại nè Đệ tử chúng con tên là chân tên của mình đó Kể từ vô thị cho đến ngày nay Lỡ tạo những điều tội lỗi ngày hôm nay thành tâm sám hối thề tránh các điều dữ nguyện làm các việc lành cúi xin tam bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh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 Rồi quý vị ngồi xuống để lắng nghe à, giải thích ý nghĩa à, quy y. Các thiện nam thiện nữ Vừa rồi quý vị đã sám hối, thân tâm đã được thanh tịnh rồi, bây giờ mới có thể quy y tam bảo được. Trước khi quy y, các vị cần phải biết rõ ý nghĩa của quy y là gì. Quy y nói cho đủ là quy y tam bảo, Chữ quy có nghĩa là trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa, là trở về nương tựa với Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh Pháp, nương tựa với Tam Bảo. Người đời thì nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bầu bạn thì không có hoàn toàn an lành, nên phải nương tựa với Phật, là một đấng từ bi bình đẳng như ông cha lành. Nương tựa với Pháp là một phương pháp giải khổ như thuốc hay chữa lành bệnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoàng pháp lợi sanh mới thật là hoàn toàn an lành. Còn Phật Pháp Tăng nghĩa là gì? Chữ Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, tàu dịch âm là Phật Đà, mình gọi tắt là Phật. Có nghĩa là bậc giác giả là một đấng toàn năng, toàn ngộ, toàn giác, toàn trí, toàn đức là người cha lành của chúng sinh là vị đạo sư của mười pháp giới. Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những bậc tu hành đã giác ngộ. Pháp nghĩa là gì? Pháp là khuôn phép chính là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Nếu mọi người chúng ta y theo giáp pháp ấy mà tu hành, thì quyết định sẽ được thoát ly sinh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên trong kinh có dạy rằng Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nói cho đủ là tăng già, nghĩa là một quần chúng hòa hợp không chống trái nhau, như nước hòa với sữa tăng là người đứng trung gian giữa phật và chúng sinh thực hành những pháp của phật dạy và thay phật diễn nói những pháp giải thoát cho chúng sinh tăng là một cái tên chúng đệ tử của phật từ bốn vị tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng các thiện nam thiện nữ quý vị đã nghe và hiểu sơ lược nghĩa quy y tam bảo rồi Bây giờ chính là giờ phút quan trọng nhất, giờ phút quy y. Vậy quý vị nên quỳ thẳng chắp tay nghe Thầy nói như thế nào thì nói như thế để thọ lãnh quy giới. Như Thầy nói là đệ tử chúng con tên là thì quý vị nói là đệ tử chúng con tên là và quý vị nói thầm cái tên của quý vị nhớ không chúng ta không cần phải nói rõ ra ngoài nói thầm cái tên để thọ lãnh quy giới à, bởi vì mỗi người mà nói cái tên mình ra thì nó ồn không ai nghe được hết ha đệ tử chúng con tên là sinh suốt đời quy phật quy y pháp quy y tăng xá một xá cúi đầu rồi được rồi đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy phật xin suốt đời quy pháp xin suốt đời quy tăng xá một xá Đệ tử chúng con tên là Xin suốt đời quy Phật Xin suốt đời quy Pháp Xin suốt đời quy Tăng Đệ tử chúng con suốt đời quy Phật rồi Quy Pháp rồi quy y tăng rồi quy phật rồi khỏi đọa vào địa ngục quy y pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy y tăng rồi khỏi đọa vào bàn sanh các thiện nam thiện nữ Giờ này quý vị đã chính thức trở thành người Phật tử rồi Để trả ơn Tam Bảo trong giờ phút quan trọng này Quý vị đứng dậy thầy sướng lễ Quý vị lễ Tam Bảo ba lại Chi tâm đảnh lễ Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Tát Tam Bái À, các thiện nam thiện nữ các vị đã quy Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng trọn không quy thiên thần và quỷ vật. Vì sao vì quyên thần và quỷ vật kia không còn bị luân hồi sanh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian? Quý vị đã quy Pháp rồi, thà bỏ thân mạng chứ không quy y theo kinh điển ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Vì kinh điển ngoài đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Quý vị đã quy tăng rồi thà bỏ thân mạng chứ suốt đời không quy y đồ chúng ngoại đạo. Vì sao? Vì đồ chúng ngoại đạo không phải là người giải thoát chứng quả tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tâm nguy hiểm. Quý vị đã quy mười phương Phật, Pháp và Tăng rồi, thì từ đây về sau Tăng ở xứ nào, chùa nào hay nước nào cũng đều kính quý, không phải chỉ kính quý tăng chùa mình cầu quý y mà thôi. Như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chân chánh. A Di Đà Phật, đến đây là pháp quy y đã xong. Bây giờ đến à, cái nghi thức à, thọ ngũ giới. Nhưng trước khi thọ ngũ giới thì Quý vị phải biết ngũ giới là gì Ngũ giới là năm điều răng cấm Một là không được giết hại chúng sinh Hai là không được trộm cắp Ba là không được tà dâm Bốn là không được nói dối Năm là không được uống rượu Phật chế ra năm điều ngăn cấm này là để cho người tại gia thọ trì và tu tập. Nếu ai giữ trọn năm điều răng cấm, tức là giữ tròn cái nhân cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Sau đây, à, Thượng tọa Giới Sư sẽ à, nói sơ lược và truyền trao giới tướng cho các vị. Nam Mô A Di Đà Phật. À, hôm đúng ra là quý vị phải nghe kỹ hiểu rõ về nam giới nhưng hôm nay à, chùa có cái pháp sự rất là quan trọng do đó à, mấy thầy chỉ lược dở thôi à, à, như chẳng hạn không rắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. À, còn lại á, sau này à, thầy bổn sư của quý vị là thầy An Định trụ trì chùa Tam Bảo hàng tối 14 và 29 à, sám hối sẽ giảng rõ ý nghĩa này cho quý vị quý vị tuân theo mà quý vị học tập ha còn hôm nay à, mấy thầy chỉ lược giới và truyền giới cho quý vị mà thôi à, Giờ này à, quý vị đã biết à, năm giới là giới thứ nhất là không được sát hại chúng sanh. À, giới thứ hai tức là mình không được sát hại bất cứ sinh linh nào có sự sống. Giới thứ hai là không trộm cắp. À, là không được lấy của không cho của không phải của mình giới thứ ba là không được tài dâm là không được à, dâm dục à, với những người à, không phải là vợ chồng à, có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng đời sống một vợ một chồng à, giới thứ tư là không được nói dối tức là không được nói những điều không thật chuyện không nói có chuyện có nói không à, không được nói điều theo dạy không được nói lưỡi đôi chiều à, không được nói lời hôn ác ha à, đó là những điều mà chúng ta cần phải biết và cái điều thứ năm là không được dùng những chất gây sai và nghiện tức là rượu à, và những chất như ma túy xì ke đó những chất gây sai và nghiện tuyệt đối chúng ta không được dùng bây giờ à, quý vị đã hiểu sơ lược ý nghĩa của năm giới rồi bây giờ quý vị quỳ thẳng chắp tay nghe thầy nói nếu giới nào quý vị giữ được thì quý vị nói là mô phật giữ được nếu giới nào không giữ được thì lầm thinh ha à, khi đã thọ rồi thì cố gắng giữ nha này các thiện nam thiện nữ giới thứ nhất từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sanh là giới của người phật tử tại gia vậy các vị có giữ được không giới thứ hai từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp là giới của người phật tử tại gia vậy các vị có thể giữ được không mô Phật giữ được ha Giới thứ ba Từ nay đến suốt đời không được tà dâm Là giới của người Phật tử tại gia Vậy các vị có thể giữ được không? Giới thứ tư Từ nay đến suốt đời không được nói dối Là giới của người Phật tử tại gia Vậy các vị có thể giữ được không? Giới thứ năm Từ nay đến suốt đời không được dùng Không được uống rượu Và dùng những chất gây sai và nghiện là giới của người Phật tử tại gia vậy có thể các vị có thể giữ được không tốt lắm các giới tử đã thọ giới rồi vậy từ nay về sau suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh giàu gặp phải nhân duyên mắc mạng cũng không được quý phạm nếu bền lòng gìn giữ thì đời đời qua chốn nhân thiên sớm thành phật quả Do nhờ công đức trị giới này mà ra khỏi ba đường dữ khi mận chung được sanh về nước cực lạc, nhất tâm niệm Phật, các vị đã thọ giới, thọ tâm quy và ngũ giới xong rồi, bây giờ quý vị nên đứng dậy để lại tạ tam bảo, thầy sướng quý vị lại. Chia tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tổ khư không khắp phàm giới lại xuống một lại Di tâm định đề tất cả chánh pháp ba đời tổ khư không khắp phạm giới Di tâm định lệ tất cả tăng bậc hiền thạnh ba đời tổ khư không khắp phạm giới đây là cái điệp giới của ờ, quý vị. Ừ. Điệp giới của người Phật tử tại gia, à, họ tên là Bùi Lê Bảo Trăng. Tất cả ngồi xuống đây. Họ tên là Bùi Lê Bảo Trăng, được đặt cái pháp danh là Vạn Quý. Nguyễn Thị Hoàng Thư, pháp danh là Vạn Pháp. Mời lên nhận. Trần Thị Thảo Pháp danh Vạn Điền Quách Hưng Pháp danh Vạn Hòa Nguyễn Thị Kim Hằng Pháp danh Vạn Quy Nguyễn Công Hoàng Pháp danh Vạn Thông Huỳnh Quốc Phương Pháp danh Vạn Huy Đấy, không còn cả. Lê Thị Hương Pháp Danh Vận Phong Phạm Ngọc Phạm Ngọc Cận Pháp Pháp Danh Vận Thiển Cận với Thiển Lê Thị Đỏ Pháp Danh Vận Tươi Cái Pháp Danh đó quy y Phật là có cái tên Phật đó, tên Pháp đó Nguyễn Thị Cường Pháp Danh Vận Trì Lê Thủy Tiên Pháp danh Vạn Như Trần Văn Ba Pháp danh Vạn Bảo Mai Thị à, Mai Pháp danh Vạn Chi Võ Thị Mỹ Pháp danh Vạn Thiện Bùi Thị Tư Pháp danh Vạn Lâm Phạm Phúc Khang Pháp danh Vạn Thạnh Bùi Thị Giang Pháp danh Vạn Thủy Vũ Thị Phai Pháp danh Vạn Lý Nguyễn Thị Yến Nga Pháp danh Vạn Phúc Lê Thị Thanh Trúc Pháp danh Vạn Huỳnh Huỳnh thị kim tuyến pháp danh vạn bình Triệu thị lan pháp danh vạn thọ Nguyễn thị tuyết pháp danh vạn sơn Trương thị huệ pháp danh vạn trí Phạm ờ, tận pháp danh vạn chí Nguyễn thị ánh Ngân pháp danh vận chính A Di Đà Phật à, quy những vị mà chưa có phái quy y đó thì sẽ được bổ sung sau à, thượng tọa trụ trì chùa Tam Bửu sẽ bổ sung sau giờ toàn thể xin hầu hướng A Di Đà Phật Quy y công đức thù thân hình vô biên thân phước giai hồi hướng phụ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phần xa cơ nguyện tiểu tam chướng trừ phiền não ở nguyện đất trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội trường tất tiêu trừ thế thế thượng hình bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cứu phẩm liên quả vi phù mẫu qua khai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bạn lự nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiệt ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành phận đạo Nam mô tá bà giáo chủ điệu ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật phục nguyện Pháp âm phổ chiếu Phật Pháp chân truyền sống từ quang chiêu khắp tam thiên trị bát nhà soi cùng cựu giới Chúng sanh thuận lợi tu tiên Bồ Đề đặng xa lìa biển khổ sông bé đồng chứng đặc liên hoa Phật quả hiện tiền Đệ tử chúng đặng thừa tư tam bảo lực truyền trao tam quy ngũ giới chữ thiện nam tính nữ Phật tử tinh tấn tu hành. Tự giác giác ta giác hành viên mãn Nguyện hồi hưởng công đức thượng báo tứ trọng ân hà Thế tam độ khổ tứ nguyện Kỳ siêu cửu huyền thất tổ nổi ngồi tuôn thân gặp đẳng đẳng chữ vi hương linh chiến sĩ trần giống đông bào tự năng Thập lõi cố hồn xuất sao tạo vong hữu danh vô vị hữu vị vô danh trường thừa tam bảo lực tộc thoát u đô sanh về tình đô thứ nguyện kỳ an nguyện tụ mẫu hiện tiền lục thân quyên thuận thân cung tráng kiện mạng vĩ bình an tái qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ Kiệt tường như ý phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình giai cộng thành phận đạo à. quý vị lại chúng một là từ quê ấy pháp đường nguyện chúng sanh tâm nhập mà kinh tạng à, trí huệ như lại xuống một lại sắc đất từ quê ấy tăng à, đường nguyện chúng sanh thâm ly đại chúng à, nhất thiết vô ngại